và ờ, tiếp theo phần, phần quan trọng này. Cái phần này bật số 9 chưa? À, số 9 là Trần Thị Hương, cảm ơn chị Hương nhé. Huy rất trẻ nhé các bạn, Huy Huy trẻ mà. Mình rất phục cho bạn trẻ bây giờ. Bạn có rất nhiều tiền, bạn làm rất là máu ấy. Tức là khi bạn học mình xong bạn về bạn làm ngay, bạn bạn làm bạn không thì bảo không nghi ngờ đâu bảo thấy bình dậy là về làm ngay. Các bạn gì? Đó các bạn phải như vậy. Bạn Huy bạn làm kinh khủng lắm. Trẻ. Đó Huy bây giờ cũng ờ, giỏi rồi chuyên gia đào tạo giống bình rồi chuẩn bị vượt thầy bình đấy và tiếp theo là một cái bài toán nhé bài toán này gì bài toán anh chị chuẩn bị giấy bút cho bình nhá đó chính là bài toán là tính mục tiêu kinh doanh bài toán nó quan trọng này đối với anh chị là gì nhập sản phẩm phải bán facebook này hôm nay chỉ ừ, mình tập trung nói facebook nhiều rồi hoặc là bán các sàn khác này thương mại shopee lazada vân vân và bán youtube bán fanpage à, bán bán tiktok anh chị nhá <clears throat> anh chị giúp bình phần này phần này quan trọng lắm này quan trọng là gì bảo là học quảng cáo lý do như này và cái khóa trước nữa mình dạy offline cơ mình dạy <clears throat> mình không đưa cái phần này vào xong vẫn bắt đầu gì họ học xong họ chửi bảo ông mình dạy là chạy toàn lỗ rồi dạy facebook cái gì mà chạy lỗ chẳng lãi gì hết mà lỗ do chửi mình xong mình mới cải tiến lại giáo trình đó là gì đã chọn sản phẩm ấy, là anh chị phải chọn phải có mục tiêu kinh doanh phải chứa chi phí quảng cáo nó lời cho bao nhiêu phần trăm anh chị nhá bây giờ mình sẽ sâu cái bài giảng anh ờ, chị chuẩn bị giấy bút chưa? Phần này quan trọng lắm này. Giấy bút chuẩn bị sẵn chưa? Bấm cho bình số số 0 đi. Phần <coughs> lại số 0 nhé. Số 9 rồi. Đây là chuyển giấy bút ghi lại nhé. Rồi số 0 đúng không? Rất tuyệt vời. Là bình nó đến một khái niệm doanh thu nhé. Doanh thu số 1 là doanh thu trước. À, doanh thu là gì? Doanh thu là gì? Doanh thu đó là anh chị bán được hàng, anh chị thu tiền về chưa trừ chi phí gì cả anh chị nhé doanh thu ví dụ là chị Hương bán cái sản phẩm dầu gội là 500 ngàn đúng không thì chị Hương nhận về 500 ngàn đấy gọi là doanh thu anh chị nhé đấy gọi là gì bán hàng xong đó thu tiền về đấy là doanh thu đó, đừng chém vào gì doanh thu hôm nay em bán mới bán bao tiền mà hôm nay ta bán là 500 ngàn đấy, đấy là không phải lợi nhuận nhé đấy là doanh thu rồi cái chỉ số thứ hai đó là chi phí biến đổi này đối với những người kinh doanh online mới là chị phải học cái này này có, xíu nó có một bảng Excel mình làm demo cho anh chị nhé mình sẽ gửi cho chị cái bảng đó và anh chị hãy gì hãy làm bài tập đó cho mình và anh chị nộp lại đó để tối đấy mình kiểm tra anh chị nhé <clears throat> số hai là chi phí biến đổi này chi phí biến đổi đó là gì là chi phí cho uh, nhân viên ờ, bán hàng như viên sale hoa hồng nhân viên đấy sau này anh chị có hệ thống lớn đúng không chị Hương sau này anh chị uh, sau này ví dụ chị Hương làm việc với mình ở cấp độ sâu hơn đúng không mình sẽ dạy cho chị Hương là gì cách tuyển sỉ cách xây văn phòng bán lẻ tại nhà chẳng hạn này thì khi bán một sản phẩm là các bạn phải trích hoa hồng cho nhân viên đúng không ờ, do các bạn sale đấy và chi phí uh, chi phí marketing đã à, ghi lộn rồi chi phí marketing nó, nó thuộc cái phần chi phí cố định rồi đó là chị phải có kế hoạch marketing rồi nó thuộc chi phí cố, cố định nhá bị ghi lộn này. đấy <clears throat> chi phí biến đổi nhá biến đổi là gì là những chi phí mà chị chi chi ra đấy. À, chi phí biến đổi à, tiền hàng vân vân đấy đó là hồi ta nhập bao, bao tiền hàng thì cái chỉ số số số ba đó là gì lợi nhuận gộp lợi nhuận gộp này sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí biến đổi sẽ ra lợi nhuận gộp nhé đó anh chị cứ nghe đã nhé xíu mình sẽ giải thích mà ở trên sơ đồ khác nữa chị hình dung mình sẽ làm bằng một bài toán thực tế nhé rồi chỉ số à, số 4 chúng ta cần đó là gì tỷ suất lợi nhuận tính theo phần trăm này thì bằng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu đó số 3 trên số 1 đấy sẽ ra tỷ suất lợi nhuận là chị là gì tỷ suất lợi nhuận là 7 phần trăm số 5 đó là chi phí cố định này <clears throat> đây điện nước lương nhân viên đúng không đấy là tiền điện tháng này là bao tiền tiền tiền nước là bao tiền là tháng này là kế hoạch tao chi cho gì quảng cáo Facebook uh, ờ, 5 triệu chẳng hạn này đó chi phí cố định là nó thuộc trong cái kế hoạch quảng cáo nhé mà cái phần mà phần chi phí quảng cáo mà chị đấy là chị có kế hoạch sẵn rồi đúng không chị Hương như tháng này là chị muốn chạy là gì 5 triệu tiền quảng cáo đúng không đấy thì cái cái cái, cái phần mà quảng cáo chi phí quảng cáo nó nằm trong phần chi phí cố định nhá đó đừng bị lộn thôi <clears throat> rồi lương nhân viên này điện nước đúng không sau này chị Hương cũng vậy này chị Hương là có đại đội nhóm lớn đúng không là chị mở một văn phòng bán lẻ giống như mình làm ngày xưa ấy mà phải trả lương nhân viên một tháng mình trả lương cố định là gì là 6 triệu à, tiền hoa hồng ấy hoa hồng thì nó nó thuộc chi phí biến đổi rồi ví dụ là hôm nay là bạn số A bạn bán được uh, tỷ tiền hàng đúng không thì trích cho bạn trăm triệu tiền hoa hồng chẳng hạn ví dụ như vậy đều là chi phí cố định nhá anh chị hình dung nhá để những các bạn mà học kế toán những các bạn mà học uh, học đại học rồi nhá các bạn học cái bộ môn là luật doanh nghiệp ấy ngày xưa mình học đại học mình không cái này mình tự học anh chị à mình quên hết uh, kiến thức ở đại học rồi họ dạy hết rồi nhưng mà mình cái này ngày xưa học nhưng mình không thích cái này mấy ông dạy lý thuyết quá bởi vì mấy ông thầy làm gì có doanh nghiệp đâu rồi số 6 là doanh thu hòa vốn này doanh thu hòa vốn sẽ bằng số 5 chia số 4 là chi phí cố định chia tỷ suất lợi nhuận à, doanh thu hòa vốn là gì là ra bao nhiêu triệu ấy tức là anh chị phải bán ra uh, mấy chục triệu hay là một trăm triệu hay gì để nó có doanh thu hòa vốn hòa vốn đấy chị nhá chứ phải chứ không phải lợi nhuận đâu số 7 chị cần tìm hiểu đó là gì số sản phẩm cần bán trong một tháng để có doanh thu hòa vốn đấy thì bằng số 6 là 6 chia số 1 gì nhá đó thì cái phần à, công thức này nhá công thức này thì mình sẽ sẽ sâu một cái cái bảng Excel để chị hình dung để chị biết tính toán nhé đấy cái này là những chị bán hàng online thì phải có cái bảng này mà chị mới làm được nhá lý do mình rút kinh nghiệm khóa trước rồi anh chị ạ là không dạy học viên làm cái này xong về chạy quảng cáo bắt đầu gì lỗ quay sang chửi và ông thầy cũng dạy chẳng biết tôi yêu như thế nào cả về dạy chạy lỗ hết <clears throat> đó lỗ lại không ra đơn hàng vân vân vân thế họ ra họ chửi mình thế mình rút kinh nghiệm à mình về mình xem lại bản thân mình thôi à đúng là thiếu phần này đấy thì những khóa sau mình dạy mình đưa phần này vào rồi họ biết tính mục tiêu kinh doanh họ biết tính là gì sản phẩm ta phải nhập phải bao tiền ta mới có lợi nhuận thì bây giờ mình sẽ sâu cho chị một cái phần bảo excel để mua cho chị xem nhé đây phần à, đây mục tiêu kinh doanh chị nhé Excel đó, ờ, anh chị thấy bảng Excel của mình chưa thấy rồi anh chị bấm số 1 đi Thấy bấm cho à? ờ, mình số 1 nào bấm số 1 rồi đúng không rất tuyệt vời chị Quyên My thấy rồi đúng không Chúc Thảo Vi thấy rồi rất tuyệt vời đây là một cái bảng nhé bảng mình làm rất rất chi tiết này à, chị Hương có sản phẩm như là đây mua sản phẩm chị Hương này là dầu gội của Nhật đúng không sản phẩm đây là ghi là dầu gội làm đấy mua cho một một chị nhá dầu gội đầu dầu gội Nhật đúng không Nhật Bản Nhật Bản ừ. mình hay gọi Nhật Bản nó có vui vậy đấy của Nhật Bản đúng không ờ thì hôm nay doanh thu của chị à doanh thu của chị là hôm nay bán sản phẩm đó gì là chị có doanh thu lên một triệu đúng không một triệu nhá trong ngày hôm nay một triệu à một triệu đồng một triệu đồng là chúng ta chưa trừ chi, chi phí nhá à đây doanh thu thôi còn chi phí khác là chi phí biến đổi lợi nhuận nhiều rồi là tỷ suất lợi nhuận như thế nào rồi chỉ số thứ hai này đó là gì chi phí biến đổi này rồi để có doanh thu một triệu là chị Hương sẽ phải nhập bỏ ra 500.000 tiền hàng 500.000 tiền hàng nhé đó <clears throat> và 100.000 cho nhân viên hoa hồng thì hoa hồng cho nhân viên đây mình làm ví dụ nhá về chị tự tính sản phẩm của mình đó nếu chị không có nhân viên thì thì tốt thì trừ cái chi phí hoa hồng đi <laughs> đấy chứ tức là ngày xưa mình có nhân viên mình thuê đội ở bên quận 12 đấy mấy bạn khuyết tật là xe cho mình ấy. đấy thì mình phải có phần trăm cho họ nữa 500 nghìn tiền nhập hàng đúng không thì tổng chi phí biến đổi là con là gì mình phải bỏ ra là 600 nghìn đúng không 600 nghìn thì lợi nó gộp gọi là lãi của mình nhé tiền lãi nhé gọi là đây gọi là chỉ số là là chị học kế toán anh chị học về doanh nghiệp rồi thì đây gọi là lợi lợi nhuận gộp đấy hay là hay là từ khóa là lãi tiền lãi của tao là bao nhiêu thì cái lợi nhuận gộp của mình là mình lấy là gì số 1 trừ số 2 là doanh thu trừ đi là chi phí biến đổi ra lợi nhuận là 400 nghìn đúng không 400 ngàn đó phần án chị hiểu không hiểu thì bấm số 3 đi hiểu cho mình ấy mình dạy phần án chị hiểu là hiểu nhá rồi chị Hương cứ bình tĩnh nhé bài tập cho chị Hương đấy mình không tính cho chị Hương đâu rồi là 400 nghìn đúng không rồi bây giờ tính tiếp theo chỉ số tiếp theo đó là gì tính tiếp theo đó là gì à tỷ suất lợi nhuận <laughs> tỷ suất lợi nhuận đây thì lấy số 3 này số 3 chia số 1 thì chúng ta lấy lợi nhuận gộp chia doanh thu và nhân 100 phần trăm đây đó thì ra 40 phần trăm tỷ suất lợi nhuận nhé 40 phần trăm là ok rồi tỷ, tỷ suất lợi nhuận thì thấy 40 trăm này cũng, cũng tạm ổn tuy nhiên còn một số chỉ số khác nữa thì chúng ta còn còn cần quan tâm đó là gì chi phí cố định đây phần này mình cho cái màu đỏ à, màu đỏ đi phần này nguy hiểm nhất nhé cực kỳ nguy hiểm mình sẽ nhắc đi nhắc lại phần này cho anh chị chi phí cố định này à, ví dụ tháng này là chị à, Hương quảng cáo là 2 triệu này mà chị thuê chị Hương thuê mặt bằng là 5 triệu và thuê hai nhân viên mỗi nhân viên trả cho 12 triệu một tháng đúng không thì tổng chi phí cố định nha chi phí cố định là chị Hương trả một tháng là 19 triệu ví dụ như vậy đi một tháng 19 triệu đúng không chi phí cố định này thì cái doanh thu hòa vốn này bây giờ chúng ta chưa nói lợi nhuận vội nhé cái điểm hòa vốn là điểm hòa vốn này điểm hòa vốn của các bạn đây là bằng 5 chia cho 4 nhé bằng chi phí cố định chia cho tỷ suất lợi nhuận đây là công thức chung của chị nhá là chị Hương phải bán được số hàng nó là 47 triệu 500 nghìn 500 nghìn đồng để hòa vốn thôi chứ nói tiền lãi đâu chị Hương ơi đó chị chú ý này doanh thu hòa vốn đó là gì là 47 triệu đó <clears throat> thì số sản phẩm cần bán trên một tháng đây thì bằng công thức đây bằng C9 cho C4 C9 nó là gì doanh thu hòa vốn này chia C4 là gì doanh thu hòa vốn chia cho doanh thu à, giá trị là lấy gì đây C9 là đoạn này là doanh thu hòa vốn là chia cho C4 C4 là đây là cái số 1 đây là có doanh thu thì chị nhé chia ra được số sản phẩm cần bán là 48 sản phẩm cần bán trên một tháng này đó số sản phẩm là gì là một tháng chị Hương phải bán cho mình được 48 sản phẩm nhé thì mấy gì được hòa vốn gì nhé hòa vốn hay gì ạ và sơn bình tĩnh luôn cho anh chị là gì số sản phẩm bán trên một ngày là bao nhiêu sản phẩm này thì một tháng của chúng ta có 30 ngày đúng không thì mình chỉ cho 20 thôi một tháng là rồi ngày nghỉ này chủ nhận là mất 4 ngày rồi ờ, chưa kể nhân viên ốm đau tôi cho là 20 ngày đi thì mình mình nói gì C10 là gì C10 là số sản phẩm phải bán trên tháng chia cho số ngày nhé chia cho số, số ngày là gì trong một tháng là 20 trung bình là 20 đúng không thì một ngày chị phải bán cho mình hai sản phẩm một ngày phải bán cho hai mình cho hai hai sản phẩm nhá thì anh chị nhìn về chỉ số này đó đây là chỉ số là mục tiêu kinh doanh của anh chị nhá cái này là gì một số bạn mới vì sau này muốn bán hàng online nhé là, là bạn phải chú ý một số cái chị cái bảng này cho mình một số bạn mới vào ấy thì bà Hương ấy bà chị Hương bà phải bán gì mỗi ngày phải bà bà phải bán là được gì hai sản phẩm thì bà nó có hòa vốn được nhưng mà một ngày bà bán 10 sản phẩm thì bà sẽ có lợi nhuận rất là tốt đó thì anh chị nhìn vào cái bảng này nhá số 7 chưa hiểu à số 7 số 7 rồi số sản phẩm cần bán trên tháng chị tôi chưa hiểu đấy bình thôn bình thật đấy chị ạ số 7 nhá số 7 là số sản phẩm cần bán trên tháng đúng không thì số sản phẩm cần bán trên tháng tức là đây doanh thu hòa vốn là 47 triệu 500 nghìn đồng đúng không thì để tính nhá số sản phẩm cần bán trên tháng thì anh chị lấy gì lấy chỉ số là gì nó doanh thu hòa vốn chia cho doanh thu này chị anh chị này C9 C9 là các đoạn là gì đây C9 là đây là 47 triệu 500 nghìn đồng chưa cho doanh thu nhé doanh thu mà chị đấy bán là một triệu này đó thì ra gì <clears throat> được 48 sản phẩm vậy nhá 48 sản phẩm yên tâm đây công thức chuẩn nhá à, chị tra đâu vậy thôi đấy, nhưng mà bình đã bình ghi ra cái bảng này để chị hình dung dễ hơn anh chị lên mạng chị hùa chị sợ vậy thôi nó tính theo tống lum tà la cả lòng hoàng công thức lắm chị ơi đây công thức này bình dành cho những người mới nhá dễ dễ tính nhất ra 48 sản phẩm trong một tháng ấy chị muốn làm gì để làm phải có một tháng phải bán được 48 sản phẩm thì chị mới hòa vốn được đó hòa vốn nhé và một ngày chị phải bán được hai sản phẩm ít nhất hai sản phẩm bán nhiều hơn thì lợi nhuận rồi rồi bình nhắc lại này cái chỉ số màu đỏ nhá chỉ số màu đỏ đây đúng không chỉ số màu đỏ là chi phí cố định này đấy <clears throat> kinh nghiệm này. kinh nghiệm bán hàng online này ok trước là trước mình bàn mình mở văn phòng ấy mình mình mở văn phòng mình biết rồi là chi phí cố định nó cực cao rồi nhá à, thuê gì thuê uh, thuê hai văn phòng với quận 12 là 5 triệu một tháng là điện nước chưa tính nữa. nhân viên là triệu đồng 5 triệu ngày xưa mình không biết tính này đâu giờ có thang lỗ có thang lãi sao bị nghĩ vậy ờ, nếu như bây giờ có cách nào để giảm không tức là bình mới mình à, à đúng rồi cái chi phí cố định thì tôi giảm thử xem nếu như cái sản phẩm mình nhập về đúng không nếu như cái sản phẩm mình này mình nhập về biết mình có sản phẩm mình nhập về và bình không cần thuê mặt bằng nhé chị nhé bình không cần thuê mặt bằng mình nhập về tại nhà đúng không nghĩa là những sản phẩm mình nhập, mình nhập về tại nhà đây những sản phẩm là cho phụ nữ chẳng hạn đây về tại nhà mình bán chẳng hạn mình sẽ không cần thuê mặt bằng mình chỉ mình chỉ thuê họ đóng cho mình một cái kệ nhà kệ tủ để mình để sản phẩm thôi để sau lưng mình ấy. giống bạn Trinh ngày xưa bán Nuskin với mình ấy đó. đó làm kiểu vậy mình sẽ không thuê không tốn tiền thuê mặt bằng này là mình, mình bỏ ra 5 triệu này đúng không bỏ 5 triệu đi nhân viên đúng không <clears throat> nhân viên đấy thì ngày xưa mình thuê nhiều nhân viên bây giờ mình giảm nhân viên đi tức là mình sẽ tối ưu quy trình sale nhé à, trong quá trình này mình sẽ hướng dẫn chị có thể là gì một buổi ở đó mình hướng dẫn chị là gì có một quy trình sale làm sao là gì làm một cái team nó ít người nhất mà hiệu quả nhất chỉ có ba người thôi một thằng quảng cáo này một thằng làm content nội dung làm video này một thằng gói hàng này đó thì trước mắt là các chị bán học bình thì các chị tự làm hết nhé là chi phí cố định là giảm hết cơ ấy chị nhé là chị chỉ tiến tốn tiền điện nước tại nhà mỗi một tháng điện nước là một tháng độ ờ, cho triệu bạc đi không tới đâu đó bây giờ thì đang dịch thì nhà nước đang giảm tiền điện nước cho anh chị đúng không thế bây giờ mình giảm cái số tiền là chưa chưa có định gì đúng không thì bây giờ mặt bằng mình không thuê nữa à, 19 triệu trừ 5 triệu còn 14 triệu mình nhập là 14 triệu đi anh chị xem này thì một tháng này chị phải bán gì 35 sản phẩm thôi nó, nó giảm rất nhiều nó không nhảy số 19 à, triệu à đúng đúng rồi để, bây giờ còn 14 triệu 14 triệu bình nhập số 14 nhá 14 triệu vào đấy rồi bây giờ mình giảm tiếp này là học bình xong đúng không là ngày xưa chị chạy quảng cáo là gì à, chạy quảng cáo không biết tối ưu đúng không và chị chạy một tháng mất 2 triệu đi đúng không 2 triệu bây giờ còn 1 triệu bây giờ giảm còn 13 triệu à, chị biết tối ưu rồi chị còn 13 triệu đó là số sản phẩm bán nó giảm đi này rồi <clears throat> nhân viên đúng không nhân viên ngày, ngày xưa là anh chị gì là anh chị thuê hai bạn 12 triệu một tháng bây giờ anh chị là gì là tự tối ưu được đúng không dành chị nhảy bà chị sale giúp là trừ 6 triệu nữa 13 trừ 6 còn gì còn 7 triệu đúng không bây giờ tôi còn 7 triệu đó thấy chưa là chị thấy gì là gì số sản phẩm một tháng là chị Hương cần bán chỉ 18 sản phẩm thôi và một ngày là chị chỉ cần bán một sản phẩm thôi là chị đã có hỏa vốn rồi còn học bình ấy không phải bán một sản phẩm đâu <laughs> mà chị phải bán nhiều lắm chị ơi phải bán một đâu mà chị phải upsell thêm sản phẩm khác vào bán đó đã tốn tiền quảng cáo rồi đấy chị nhé tốn quảng cáo là một triệu rồi một triệu rồi mặt bằng không mất rồi mặt bằng tại nhà rồi không triệu đó bây giờ còn một nhân viên à, một tháng là 6 triệu đúng không đó thì bây giờ chị giảm hết cỡ rồi thì cái bán hàng online này nó giảm cho chị một cái chi phí cố định rất là rất là tốt đấy chị nhé. ngồi tại nhà mà bán hàng đó ngồi tại nhà chị nhập nhập sản phẩm đấy thôi đấy thì cái phần này nhá <clears throat> anh chị phải tối ưu hết cỡ cho, cho mình là phần chi phí cố định đây là một cái nguyên nhân mà gì nhiều người thất bại đây họ không biết giảm chi phí cố định này anh chị chú ý nhá ngồi tại nhà và bán hàng được rồi chị quyên mi chị à, đúng không? chị có nhà hàng đúng không ở đảo kiếm cương chị làm món ăn chị bán online được chị hựa ờ, chị ờ, chị mi ạ à. chị quyên mi ạ à. bình điền sẵn thông tin rồi chị à, có công thức chia rồi nhá đây là, đây là công thức chung nhá chung hết là chị à, học đâu vậy thôi nên mạng học đây là mình đã gì đã làm cái bảng này nó rất là chi tiết rồi nó chuẩn rồi doanh thu hòa vốn này chị phải bán đây số tiền số tiền hàng chị để bán là 17 triệu 500 nghìn đồng để chị mới hòa vốn được đúng không đấy thì sẽ có một bài tập chị chị quyên sẽ nhập cho mình sản phẩm ví dụ hôm nay doanh thu một ngày ví dụ hôm nay chị bán được gì à, ờ, 10 triệu tiền ờ, tiền đúng không và ờ, chị nhập hết chi phí biến đổi vào chữ cộng lại nha đây là cái bài tập cho cho các chị nhá rồi lợi nhuận gộp là bao nhiêu này đấy thì cái bảng này bây giờ mình gửi cho anh chị nhá đây mấy giờ rồi 10 giờ 8 phút nhá anh chị phải làm cái bảng này anh chị mới hiểu được Ồ, ờ, làm xong bây giờ giải thích lại nhá bây giờ không hỏi nói số sản phẩm ra này cần bán một tháng là bao nhiêu sản phẩm nó chị Hương làm cho bài tập cho mình này đó rồi ờ, cố định đúng không chị Quyên này chị Quyên bán ra có nhà hàng đúng không một tháng là thuê cả mấy chục triệu ấy thế bây giờ thay vì có nhà hàng thì tao làm món ăn tại nhà tao bán thì online đi tao giao tận tận ngõ tận tận giường luôn đúng không